nắm lấy trái đất hoa thành những giấc mơ em chỉ cần được đi bên em mỗi đêm phía trước con đường kia dù trời giông tố mây positive and tư vẫn home. bàn tay tôi xin để anh bám để anh không thể nhìn chìm sâu ra biển rộng về mỗi cái số kẹp và đi ngang qua bên trong thế giới chỉ có riêng hai ta chẳng cần để ý ra con phố của ngày nào vẫn ồn nào hôm nay sẽ đưa mình đi bao xa anh nhận từng phút với anh là và là ngọc kiếm từ phù vẫn còn nhân sinh là một mọi thứ sẽ qua còn hai chúng ta chạy chuột thế giới qua đường ngang xa đường dọc ở bên cạnh nhau khi thế giới sẽ sau lưng nắm chặt tay nhau cho đi khi trên đất dừng anh không quan tâm nếu bao rộng lên chưa ngưng vì anh đang còn nằm ấm trong mắt đâu em chưa đựng yeah.